Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại kênh youtube của điện tử Hải Tuân thì à, thưa anh em thị trường cờ bạc bịp hiện nay đang gần vào Tết rồi nên trở nên rất là sôi động đúng không anh em à, <clears throat> anh em nào mà chưa có cho mình các dòng sản phẩm cờ bạc bịp để chơi trong dịp Tết Nguyên đán 2021 này thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với Tuân Macau để đặt mua những cái dòng sản phẩm thì uh, trước mặt anh em đây là một số mẫu sản phẩm cờ bạc bịp cơ bản nhất để chơi các bộ môn như là liêng ba cây và bài cào với những các bộ môn bài lá đây nha sâm lốc vỏ thì à, hôm nay à, mình sẽ giới thiệu từng cái dòng sản phẩm một đến cho anh em anh em hãy ấn đăng ký kênh và ấn theo dõi để à, nhận được thông báo về các dị, các video về các dòng sản phẩm mình sẽ giới thiệu cho anh em nhé à, đầu tiên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mang tên là cái dòng sản phẩm ví đổi bài thì cái dòng ví đổi bài trên thị trường hiện nay có hai loại một là dòng ví ờ, <coughs> một là dòng ví nhật hai là dòng ví tàu thì ờ, tùy vào cái ờ, cuộc chơi của anh em anh em lựa chọn một cái dòng ví thích hợp nhé thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến anh em một con ví nhật và một con ví tàu Đấy. anh em này nhìn qua mẫu mã của chúng không khác gì nhau đúng không ạ anh em nhìn này cầm hai con ví trên tay không khác gì nhau là mấy về thiết kế bên ngoài bên Nhật nhái rất à, bên tàu nhái rất tốt của bên Nhật Đấy. khác nhau cơ bản nhất chính là cái uh, máy móc và motor anh em phải trực tiếp cầm và chơi cảm nhận thì anh em mới thấy sự khác biệt của hai cái dòng ví này thì uh, đây khả năng cháo đổi bài thì rất là ok hai con ví này này thiết kế đều là những cái mẫu ví nam đứng cầm tay bên mình đặt thiết kế riêng Đấy. anh em ạ rất là nhỏ gọn anh em có thể vừa đựng tiền vừa đựng tài sản của mình để bảo quản Đấy. anh em đựng tiền này con ví này là ví à, bên trong nó sẽ có một cái motor tráo đổi bài cho anh em Đấy. anh em nào mà chưa biết về dòng ví này mình cũng giới thiệu sơ qua nó sẽ có một cái motor tráo đổi bài cho anh em này à, một cái khe hút nhả bài đây gọi là khe tráo đổi bài tí nữa mình sẽ lấy lá bài test cho anh em một dây sạc sạc thì tầm 3 đến 4 tiếng là sẽ đầy và khi nó đầy thì anh em có thể kéo dài cuộc chơi nhé anh em có thể chơi cuộc chơi kéo dài là một đêm này Đấy, vài ngày không sao cả Đấy, rất là tiện lợi cho anh em nào mà đi công tác đi du lịch thì mình vừa mang ví đi vừa tranh thủ mà nếu mà có chơi thì cũng sử dụng cái dòng ví này để là đổi bài để bịp người ta rất là hiệu quả luôn anh em ạ đây nó áp dụng hiệu quả với nhất với các bộ môn như liêng ba cây và bài cào anh em nhìn xì lát Đấy. thì tố đều có thể chơi được anh em nhìn này rất là tuyệt vời luôn mẫu mã rất là tuyệt vời cũng có sạc cho anh em về ví tàu ví nhật thì à, tráo đổi nhanh êm chống ổn còn ví tàu cũng thế nhưng mà cái thời, cái à, thời gian sử dụng của nó thì chắc chắn là những con dòng của nhật sẽ tốt hơn những con dòng của tàu rồi đúng không ạ mình test khả năng tráo đổi cho anh em xem này Đấy. lá áp này lấy một cái lá khác màu đi cho anh em dễ nhìn là di này anh em nhìn này cháo đổi rất là ok miệng cháo đổi này Đấy. em thấy không ạ mình uh, sẽ tranh thủ những cái ván nào chẳng hạn như chơi liêng mình sẽ tranh thủ cái uh, ván nào đó mà cảm thấy cháo đổi thích hợp thì mình sẽ cháo đổi này cái áp này lấy cái gì nó lại thành một bài điểm cao hoặc là ngược lại thì cũng rất là dễ đây một nút nhả bài anh em anh em ấn nhả bài đây nó sẽ nhả bài ok còn đây là dòng mỹ nhật đánh rất hiệu quả và êm rất nhanh đúng không anh em hát này Đấy. mình sẽ hướng dẫn sơ qua anh em cái cách chơi con ví này như thế nào nhé anh em nào mà chưa chơi con ví này thì nhìn cái video của mình để tập chơi nhé anh em có thể à, lên trực tiếp cơ sở bên mình để à, thử hàng hoặc là mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng con ví này à, anh em liên hệ trực tiếp vào số hotline 084417 để được tư vấn nhé bên mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì anh em lên cơ sở nào cũng được ok sẽ <coughs> thử bộ môn liêng cho anh em xem đây với bài thế này điểm anh em rất thấp đúng không ạ em nhìn xem mình có ba điểm ba điểm như thế này thì chơi liêng chắc chắn là không ok rồi thì mình sẽ phải hao đi một lá hao đi một lá ví mình mang đến hoàn toàn là xanh chín đúng không anh em thì mình sẽ phải hao đi một lá nhé đây cách hao này để chéo chéo cách hao rất là đơn giản chéo hình chữ V ví anh em để đây kẹp tiền kẹp giấy tờ lên đúng không ạ thì anh em sẽ hao đi này nhìn mình nhé hao này Đấy, rất là đơn giản một cái thao tác nhỏ thôi và anh em đã trở thành à, một bài à, điểm rất là thấp bài hai lá hai lá thì anh em úp luôn vào bài nào anh em chấp nhận bỏ một ván úp bài bỏ ván chấp nhận thua một ván nhưng mà các ván sau anh em sẽ còn là gì trao đổi thì anh em cứ chơi cảm thấy ván nào thích hợp nhất thì anh em sẽ đổi đây ván nào thích hợp thì anh em sẽ trao đổi này. đây ok như cái ván này phải giúp anh em thành 8 điểm này rất đơn giản này anh em cảm thấy thích hợp thì tráo đổi nhé còn à, không thích hợp thì không cần tráo đổi cũng như cách mình ha thôi chéo này đưa lại miệng ví nhé Đấy. thao tác rất là nhỏ anh em nhìn theo bài mình đã trở thành 8 điểm 8 điểm trên liêng cũng khá là ok rồi đấy anh em nhìn này 8 điểm đó 8 điểm mình thắng luôn ở đây rồi rất là tuyệt vời đúng không ạ 8 điểm có tiền cách chơi thì đơn giản như thế thôi mình sẽ chơi thêm bài bán cho anh em hiểu thêm cái cách chơi giờ mình có lá 6 trong ví đúng không ạ anh em phải nhớ nhé nhớ là mình có lá gì thì à, nó sẽ <coughs> mình sẽ trao đổi cho thích hợp ví này thì bài nào cũng để chơi được nhé anh em thi thoảng mới trao đổi thì à, anh em có thể à, chơi được khoảng tầm à, để mình xem nào anh em có thể chơi được thoải mái vài ngày không sao cả nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm ví dụ như ván này mình đổi cho cây nào cũng không thấy thích hợp đúng không ạ đổi cây nào cũng không thích hợp thì mình không cần phải đổi nữa nhưng mà nếu như mà mình chơi ba cây thì chắc chắn là sẽ đổi cây hai này rồi Đấy. nếu mà chơi ba cây nhé nếu mình ví dụ cho anh em chơi ba cây nhé anh em nhìn này nếu mà chơi ba cây với cái bài như thế này mà mình có cây 6 trong ví thì mình sẽ đổi Đấy. em nhìn xem một thao tác rất nhỏ và mình trở thành một bài 10 điểm Đấy. rất là đơn giản như thế thôi con ví này chơi rất là ok anh em mà mua ví về nhớ tập luyện cho tôi anh em phải tập luyện kỹ càng cẩn thận thì anh em mới có thể chơi được Đấy. còn anh em đã quen đã trao đổi dễ dàng anh em không cần nhìn xuống ví em chỉ cần đưa tay lại miệng ví như thế này Đấy, là nó sẽ trao đổi đây anh em chỉ cần đưa tay lại miệng ví này anh em không cần phải nhìn vào ví làm gì cả khi mình đã quen thì anh em chỉ cần đưa này xuống phát là nó sẽ đổ anh em rút bài ra Đấy, rất đơn giản như thế thôi đúng không ạ thì à, mọi chi tiết cũng như là thắc mắc vấn đề gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc là comment xuống phía bên dưới nha cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em